bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ thông tin và tư vấn đầu tư của Đào Nguyễn Bất Động Sản. À, hôm nay tôi à, muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề đó là à, một bạn hỏi tôi rằng với 500 triệu thì em nên à, đi mua căn hộ hay là em nên à, à, thuê nhà ha. Thì à, trước tiên á, là tùy cái trường hợp cụ thể và tùy cái tình hình tài chính bạn thì bạn sẽ à, xem xét là việc là nên mua hay nên thuê ha ví dụ với cái mức tiền mặt bạn có được là khoảng 500 triệu thì bạn có thể mua một cái căn hộ giá khoảng một tỷ rưỡi thì với cái giá một tỷ rưỡi thì tại Sài Gòn thì chắc cũng khó thì bạn sẽ mua ở những cái vùng ven có thể là ở Bình Dương nó cũng không có xa thành phố lắm nó khoảng mười mấy cây à, bạn cũng có thể là mua ở đó và về thành phố làm việc cũng được thì ờ, cái giá ở khu vực Bình Dương thì nó cũng khoảng là 23 tới 26 triệu một mét vuông thì ờ, ví dụ là maximum là 26 đi thì ờ, với cái diện tích là 60 mét vuông thì với cái tương đương giá khoảng 1 tỷ rưỡi thì cũng bằng với cái mức mà bạn có thể mua được nhưng mà với cái việc mà là bạn à, mua à, bạn có sẵn tiền là 500 triệu bạn phải vay ngân hàng là 1 tỷ với cái số tiền vay 1 tỷ thì bạn phải tính được là ví dụ như lãi suất bây giờ là khoảng là 10 phần trăm một năm cho là 12 luôn đi 12 phần trăm có cái sự biến động thì 12 à, phần trăm thì mỗi tháng bạn phải trả một phần trăm tức là với 1 tỷ thì bạn phải trả là 10 triệu một tháng rồi cộng tiền gốc nữa gốc thì 1 à, tỷ à, bạn có thể là vay trong 20 năm chẳng hạn 20 năm 1 tỷ của 20 năm thì mỗi tháng bạn là đóng tiền gốc khoảng 4 à, triệu cho là tổng cộng đi cho maximum là bạn phải à, đóng cả gốc lẫn lãi của ngân hàng là khoảng 15 triệu thì ờ, với 15 triệu thì bạn xem xét rằng là thu nhập của cả hai vợ chồng có thể là à, trả được cái phí ngân hàng hay không ví dụ như là à, à, chi phí bạn có hai vợ chồng bạn có hai đứa con đi chẳng hạn thì chi phí mỗi tháng à, bạn cần phải có à, là khoảng là 6 triệu một người ha là khoảng 24 triệu cho bốn người thì cái đó là ngân hàng người ta sẽ định giá như vậy à, và ví dụ bạn 24 triệu 24 triệu cộng với lại 15 triệu khoảng là à, đâu đó là khoảng là 40 triệu một tháng thì bạn phải có ít nhất thu nhập của hai vợ chồng phải là 40 triệu một tháng thì bạn mới có thể là vay được ở ngân hàng và nó nói chung là Ờ, bạn đừng có tìm mọi cách để mà vay nếu mà mình không có cái khả năng tài chính hay là mình cũng không có thể nào mà mà trả nổi ngân hàng ha và bạn khi mà bạn vay ngân hàng bạn phải chắc chắn một điều rằng là bạn cái tình hình tài chính của bạn phải ổn bạn phải có cái dòng tiền hàng tháng để trả ngân hàng nếu bạn không trả được thì coi như là bạn sẽ mất cái tiền gốc mà bạn muốn mua căn nhà đó nói chung là khi mà vay thì bạn phải tính toán rất là cẩn thận cái việc mà là nên vay như thế nào nên sử dụng cái dòng tiền như thế nào bạn phải ngồi xuống viết xuống tất cả những cái dòng tiền bạn có hàng tháng có thể là hai vợ chồng cái thu nhập có ổn định hay không à, có có thể được bốn năm chục triệu một tháng của hai vợ chồng hay không nếu mà như vậy thì ổn như vậy thì bạn cũng có thể mua nếu bạn nghĩ rằng là à nếu mà mua bất động sản mà khoảng một tỷ rưỡi như vậy thì uh, tôi có thể là để dành thêm thêm tiền để có thể là uh, mua cái uh, cái căn hộ lớn hơn thì bạn có thể uh, để dành thì trong cái lúc mà để dành thì bạn phải đi thuê nhà đúng không thì thay vì à, mình đi thuê nhà mình trả tiền hàng tháng mỗi tháng là 5 triệu một tháng tại vì bạn ờ, để ngân hàng thì nó cũng có cái mức lãi suất khoảng là 6 7 phần trăm còn nếu mà là bà để nguyên năm thì cũng khoảng là 7 8 phần trăm gì đó thì thay vì vậy bạn sẽ trả luôn một lúc cho chủ nhà ví dụ điêu với chủ nhà là bây giờ tôi sẽ trả nguyên năm nguyên năm 5 triệu một tháng nguyên năm là bạn phải trả là 60 triệu thì bạn sẽ nhân với lại 12 phần trăm thay vì lãi suất mà bạn à, ngân hàng cho vay ha bạn nhân 12 phần trăm thì đâu đó à, bạn cũng có thể điêu với lại chủ nhà giảm sơ cho bạn khoảng là hơn 7 triệu thì bạn điêu khoảng là 10 triệu đi thay vì là trả một từng tháng là 5 triệu thì bây giờ nguyên một năm thì bạn trả 50 triệu cho nguyên năm thì nhiều khi á, là à, chủ nhà họ thích là à, cho thuê cái cái thời gian mà cho thuê nó được dài và ổn định thì họ sẽ đồng ý và bạn sẽ, sẽ so sánh cái việc mà thay vì bạn để cái tiền đó ở ngân hàng với cái mức lãi suất khoảng là bảy tám phần trăm một năm à, như hiện nay thì bạn cũng có thể deal với chủ nhà để họ có thể là giảm cho bạn 12% và có thể là hơn nữa ha thì bạn sẽ deal như vậy và bạn trả một cục còn lại thì bạn sẽ để dành tiền từ từ khi nào bạn có đủ cái số tiền mà có thể là đặt cọc khoảng là hai ba mươi phần trăm gì đó thì bạn sẽ à, mua nhà à, mua cái căn nhà thì à, cái câu hỏi đặt ra là nếu mà mua nhà như vậy á, thì nó bị áp lực quá và à, tôi có lợi gì không thực ra là nếu mà cái dòng tiền của bạn ổn định và cái thu nhập của hai vợ chồng ổn định thì cái việc mua nhà thì nó sẽ giúp cho hai vợ chồng bạn à, sẽ à, mua được một cái tài sản và mình có thể là trả lãi vào gốc ngân hàng bằng cách là mình sẽ đóng tiền bằng cái thu nhập toán của hai vợ chồng sau một thời gian thì hai bạn sẽ có một cái tài sản và theo năm tháng thì cái tài sản nó cũng có giá trị hơn ha và bạn tích góp được cái tài sản đó và nó có giá trị bạn không muốn ở nữa thì bạn có thể là bán đổi cái tài sản khác đổi căn nhà khác thì mình có thể là việc mà <laughs> mình mua cái à, tài sản này mình ở thì mình bằng cách là mình tích góp cái tài sản để mình tạo ra một cái tài sản cho mình à, còn nếu mà bạn cứ lúc nào bạn cũng suy nghĩ là à thay vì tôi phải à, đóng lãi cho ngân hàng như vậy tôi chỉ chỉ cần phải trả tiền thuê tháng là được rồi nhưng mà khi mà bạn trả tiền thuê hàng tháng thì cái số tiền đó sẽ mất đi à, sẽ mất đi một năm là khoảng uh, sẽ mất 60 triệu ha à, rồi 10 năm uh, sẽ 600 triệu nhưng mà bạn sẽ không tích cóp được gì nó sẽ mất đi nó trả về chi phí cho chủ nhà chứ không có bạn sẽ không tích được cái gì cho bản thân thì à, bạn xem xét à, xem xét tất cả những cái à, tiền cái thu nhập tất cả các khoản thu nhập bạn có thể có được à, và tính toán nếu ổn thì bạn à, cũng sẽ vay để mua à, tài sản ha và khi mà mình mua cái tài sản như vậy thì bạn phải lưu ý à, cái à, maximum bạn vay ngân hàng à, an toàn nhất cho bạn khoảng là à, 40 50 phần trăm thôi còn nếu mà bạn dòng tiền của bạn ổn thì bạn có thể vay tới 70 phần trăm à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc mà uh, mua nhà để mà tích góp tài sản của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo